bé ơi bé à mẹ mẹ mua cho em cái này nè đây mua cho em cái này nè mọi người ơi và bé xin em xin ừ. mọi người chơi cùng em ha sẽ câu cá xin ừ nào mẹ cắt cho em nào nào mẹ cắt cho em ha 少啦。 ate yan? Ate con chứ ơi Nào, em ăn đi nào, em ăn đi. À, cá ngon ha. Nào lấy mẹ. Nào, nào em ăn đi nào. Đây. xong rồi. Sao rồi? Ô, ô, ô. Ăn sao rồi mẹ Xong rồi. Đây của mẹ màu vàng cây. 다음 ない痛い痛い痛い Now,